mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Người bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng dân tộc nào cũng có quyền sống quyền sung sướng và quyền tự do bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp năm 1791 cũng nói người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi đó là những lẽ phải không ai chối cãi được thế mà hơn 80 năm nay bọn thực dân pháp lợi dụng lá cờ tự do bình đẳng bác ái đến cướp đất nước ta áp bức đồng bào ta hành động của chúng cái hành của nhân đạo và chính nghĩa về chính trị chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào chúng thi hành những luật pháp giả man chúng lập ba chế độ khác nhau ở cung nam bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết chúng lập ra nhà tù nhiều hơn cả học chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nổi của ta chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu chúng ràng buộc dư luận thi hành chính sách ngu dân chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta siêu sắc, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in dây bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý làm cho dân ta nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến Trâm Lăng, Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh. Thì bọn thực dân Pháp quỷ gối đầu hàng, mở cửa nước ta, nước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng chiến xích Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta cần cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay Nhật tước khí giới của quân đội Pháp bọn thực dân Pháp hoặc là bò chay hoặc là đầu hàng thế là chẳng những chúng không bảo được ta trái lại trong 5 năm chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật trước ngày 9 tháng 3 biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa thậm chí đến khi thua chạy chúng còn nhầm tâm giết nốt rô đông tù chính trị ở yên bái và cao bằng Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ quan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thủy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta là thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sự thật là chúng ta là lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp Pháp chạy, Nhật Hàn đưa vào đại thoái vị dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa bởi thế cho nên chúng tôi lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới đại biểu cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và cử Kim Sơn quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam một dân tộc đã gian nước chống nách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc là gan gốc đứng người tê đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi liên hệ cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng không lao. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi liên hệ không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không có bán lương thực cho pháp không có đưa được cho pháp